tháng 11 năm 1980 Hân Hải trong thơ Việt Nam 1945 năm 1985 ngày... Thanh Hải sinh ngày 4 tháng 11 năm 1930 tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, tên thật Phạm Bá Ngoãn là một trong những ngòi bút tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Ông xuất thân cho một gia đình tri thức nhưng nghèo, cha ông làm nghề dạy học, mẹ ông làm nông dân, ông là anh cả trong gia đình gồm ba anh em, hai em của ông là Phạm Bá Chức và Phạm Bá Liên đều đóng góp cho cách mạng nhưng không được nhắc đến nhiều như người anh của mình ông là người con yêu gia đình một thơ yêu nước một nhà thơ yêu nước vì cuộc sống nên khi lên hải 17 tuổi ông đã tham gia cách mạng ở huyện Hương Thủy làm chính diễn viên đoàn văn công thừa thiên huế và năm 1954 đến năm 1964 ông ở lại quê hương hoạt động làm cán bộ tiên hướng tỉnh trong các năm 1964 đến 1967 ông phụ trách báo cờ giải phóng của thành phố Huế sau đó ông làm ủy viên chấp hành hội nhà văn Việt Nam chi hội phó chi hội văn nghệ giải phóng Bình Trị Thiên từ sau năm 1975 ông làm tổng thư ký hội văn nghệ Bình Trị Thiên đồng thời là ủy viên thường vụ hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam ủy viên ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam sống được 5 năm trong hòa bình thì ông bị bệnh hiểm nghèo sơ gan cột trướng phải nằm bệnh viện trung ương thuế khi đó ông viết bài thơ mùa xuân nho nhỏ Chẳng bao lâu sau khi viết bài thơ này Ông qua đời vào ngày 15 tháng 12 năm 1980 Bài thơ mùa xuân nho nhỏ được in trong tập thơ với mùa xuân Trong suốt 50 năm cuộc đời của ông Anh Hải có 5 tập thơ Những đồng chí Trung Kiên 1962 Huế mùa xuân tập 1 năm 1970 Tập 2 năm 1975 Tập thơ mùa xuân nho nhỏ tháng 11 năm 1980 được nhạc sĩ Trần Hoàng Nhạc Trần Hoàng phổ nhạc tháng 12 năm 1980 Ánh mắt năm 1956 Mua sân đất này 1982 Tập thơ Ông được nhận giải thưởng văn học Nguyễn Đình Chiểu 1965 Giải thưởng nhà nước về văn học thuật, nghệ thuật đợt 2 năm 2000 chi tặng Giải nhất cuộc thi thơ của tầng báo thống nhất năm 1959 Giải nhì cuộc thi thơ của tầng báo thống nhất năm 1962 một hoàn cảnh sáng tác, bài thơ mùa xuân nhỏ nhỏ được viết bao lâu trước khi nhà thơ qua đời, thể hiện niềm yêu mến cuộc yêu mến cuộc sống, đất nước và ước nguyện của tác giả. À, và mặt cảm xúc, mặt cảm xúc xuyên suốt bài thơ là tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước từ mùa xuân của thiên nhiên đến mùa xuân của đất nước thì tác giả bộc lộ niềm khao khát được sống cống hiến xây dựng cho đất nước nội dung bài thơ của mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha thiết yêu mến gắn bó với đất nước cuộc đời cũng như thể hiện nguyện ước chân thành của nhà thơ cuộc cống hiến của đất nước góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc nghệ thuật thể thơ năm tiếng và có nhạc điệu trong sáng tha thiết gần gũi với dân ca nhiều hình ảnh đẹp và dáng dị gợi cảm những so sánh và ứng dụng sáng tạo